chào ờ, tất cả anh em nhé thì ờ, đây là các sản phẩm mới nhất hiện nay đây thì ờ, clip này tôi tin là clip đầu tiên tại Việt Nam thì cái đồ này vừa về về nhà phát là tôi sạc đầy pin tôi sẽ làm clip test cho anh em sản phẩm này thì yêu cầu của nó là anh em có một cái máy quát vị này một cái máy rung này và thêm một đó là một cái bộ vị bộ vị ở đây có thể là lá bài hoặc là bao thuốc hay là quân chắn tùy anh em tùy anh em đặt thì bên tôi sẽ làm cho anh em thì với cái chip như này thì nó sẽ là cái máy quét máy quét quân vị nó được đặt ở trong lòng như này và cái ưu điểm của cái máy quét này nó là anh em cầm lên nó không bị rung loạn nữa thì tôi bây giờ tôi sẽ bật cái máy lên để cho anh em xem về cái việc nó có rung loạn hay không như này này đây này máy này anh em cái máy này thì anh em không cần bật nguồn máy nó sẽ được điều khiển từ cái, cái con rung này thì đầu tiên tôi chỉ lắp pin thôi anh em lắp pin tiểu vào cái máy này đấy lắp cái tiểu máy này này xong anh em lắp cái nắp này lại đây tôi lắp hoàn chỉnh cho anh em và mỗi cái máy này nó đi một cái tần số riêng tần số của nó đây anh em nhìn này nó là 000557 thì cái tần số này nó sẽ nếu mà đi một con máy khác thì nó là sẽ là không bắt được với nhau thì à, cái ưu điểm của nó là bắt nó là một tần và tất cả các dòng thiết bị dung à, đa năng hoặc là các cái các cái dòng dung à, khác không thể bắt được hoặc là không thể phá sóng hay là không thể nhiễm từ với cái dòng máy dung này đấy cái ưu điểm nổi bật của nó như vậy thì thứ hai nữa là khi anh em cầm cái máy này lên tay thì nó không bị rung nhiễu với cục rung này đấy nhưng mà khi trong khi đánh ấy, mình chia sẻ luôn là anh em vẫn phải lên để dưới đất thì đánh nó mới chuẩn còn này anh em cầm trên tay thì nó không đánh được nên là ưu điểm của nó là cầm lên không rung thôi còn anh em đánh thì vẫn nên đặt không đất thì nó sẽ chuẩn tuyệt đối 100% thì bây giờ tôi sẽ bật lên để cho anh em xem về cái độ rung à, à, nó không rung loạn cho anh em mà hiểu anh em hiểu như nào cái thứ hai nữa là tôi sẽ test độ chuẩn xác của nó như nào bây giờ tôi sẽ bật lên này tôi cứ ấn nút C này anh em nhìn cái bóng đỏ đây này ấn nút C tầm 5 giây đấy thì tự hóc nó sẽ bật lên đấy bật lên nó sẽ rung đúng không ạ? bật lên rung è è cái thì cái này nó sẽ rung trong vòng mấy giây đầu thôi sau đó là anh em có nhấc nó lên thì nó không bị rung này anh em thấy chưa mình nhấc lên mà nó không hề rung đấy mình đặt xuống thì nó sẽ rung tầm à, một hai giây xong nó dừng lại đặt xuống thì nó sẽ rung nó báo là bắt đầu đo vị bắt đầu quét vị đấy là ưu điểm của nó là anh em cầm lên thì nó không bị rung loạn thì bây giờ tôi sẽ cắt vị ra và test cho anh em thì trước khi cắt vị đấy tôi sẽ cất cục dung lên người và tôi sẽ đánh chuẩn xác 100% về chẵn hay về lẻ cho anh em xem nhé tôi cất cục dung lên người để cảm nhận này thứ hai nữa là vị này vị của nó hiện tại nó là vị đá bài thì ở đây tôi chuẩn bị bộ bài để tôi cài cái lá bài 6 này vào trong bộ bài này đấy tôi cài vào đây anh em có nhìn thấy không ạ nó hoàn toàn như đá như vị bình thường anh em không mở phát hiện được đâu là vị hàng tôi có thể xòe cho anh em xem này anh em sẽ không phát hiện đâu vị hàng đấy là vị không tang nhá cái cây sáu là hoàn toàn là vị không tang anh em yên tâm mua về chơi không sợ sợ phát hiện đấy thì bây giờ tôi sẽ lấy cây sáu ra tôi cắt ra và test cái cây ờ, cây sáu này đấy anh em có thể cắt được tất cả các điểm anh em không quan trọng là phải cắt theo chỗ nào đây tôi ví dụ cho anh em đầu tiên là anh em cắt quân vị đấy anh em cứ cắt thế này như cho đẹp đây anh em vẫn cứ cắt bốn mép cho đẹp nhá rồi bây giờ trong cái quân vị này anh em cắt bất kỳ chỗ nào không quan trọng là phải điểm này điểm kia mà anh em cắt bất kỳ chỗ nào nó vẫn có thể đánh được bình thường thì bà tôi ờ, vẫn cứ cắt quân như cách bình thường cộng dung nó đang dung đây anh em chờ tôi chút thì tôi sẽ test trực tiếp cái máy sản phẩm sản phẩm đồ sóc đĩa bịp mới nhất này cho anh em xem nhé đồ này uh, tôi tin chắc là anh em sẽ chiến thắng trong cái tết này anh em chơi sẽ rất ok và tôi sẽ cắt vị ra ưu điểm của nó thì anh em biết rồi đúng không thứ nhất là nó không bị rung rung loạn rung loạn khi anh em cầm lên tay thì như cái sản phẩm quét ngang ngày xưa quét ngang cũ ấy, thì anh em cầm lên nó sẽ bị rung anh em nào có đánh không quen thì sẽ không đánh được nhưng với sản phẩm này thì anh em nào đánh không quen vẫn có thể chơi được đấy thì bây giờ anh em chờ tôi chút tôi cắt cái bộ vị mới mới nguyên ra hàng này vừa vén kho ra cái thì tôi sạc đầy pin rồi tôi test cho anh em đây hai vị này và này rồi bây giờ tôi sẽ test cho anh em xem đây vị đây chuẩn đét luôn đấy thì bây giờ cái máy này nó bật lên nó thỉnh thoảng nó nhấp nháy bóng đỏ này bóng đỏ bóng xanh ở trên máy thì nó sẽ báo rung đấy thì và tôi sẽ đặt xuống cho anh em này tôi đặt trong lòng này và anh em đặt ở chân thì tùy anh em yên tâm nhá cái máy sản phẩm này anh em cầm lên thì nó sẽ không mở rung tôi để rung bát này cầm lên không mở rung anh em phải đặt xuống thì máy bắt đầu hoạt động thì nó mới rung đấy đây đấy anh em thấy nó rung chưa còn chúng ta cầm lên thì tuyệt đối là sẽ không rung nhá và tôi sẽ cất cùng rung người tôi đánh sóc úp ba là tôi sóc cho anh em về cái độ chuẩn xác thì cái này nó cũng giống như thằng quét ngang thôi nó yêu cầu anh em là đặt phải đúng khoảng cách đúng khoảng cách anh em nhé chứ không thể đặt bừa đâu tôi ví dụ đặt khoảng cách như này máy nó sẽ quét từ từ cái điểm đầu cái quy này cho đến cây năm thì tôi sẽ sóc cho anh em xem nhá mình sóc xong mình đặt xuống ở đầu ở cái mép đĩa chạm vào cây năm thì nó mới quét còn trong trường hợp anh em đặt ở quá xa như này thì nó sẽ không quét được và anh em đặt quá gần vào như này thì nó hay bị rung ờ, nó sẽ báo anh em đánh không chuẩn xác nên ờ, lưu ý anh em nên đặt đúng khoảng cách thế khoảng cách anh em tập rất đơn giản thôi anh em chỉ cần sóc một hai tiếng anh em test khoảng cách xa gần là anh em có thể chơi được thì bây giờ tôi sẽ sóc và tôi đọc vị cho anh em xem là về chẵn hay về lẻ hay về tư tử thì cái dung của nó đấy chỉ là sấp đôi không dung lẻ một dung tư tử hai dung thì bây giờ tôi sẽ đánh cho anh em xem này bây giờ xong này đấy đặt xuống như này thì ờ, mình ngồi chờ máy nó báo máy sẽ báo luôn kết quả như tiếng này máy báo cho tôi một dung nó sẽ báo cùng dung là một dung này thì ờ, tôi sẽ đánh vào lẻ này mở lẻ cho anh em xem này không biết ba trắng hay ba đen mình chỉ biết là một dung rồi mình đánh lẻ thôi mở này ba trắng này chuẩn xác không ạ tôi sẽ sóc thêm cho anh em xem tiếng nữa này đấy anh em sóc bình thường này đặt xuống này mình chờ máy báo kết quả là sẽ ra được đấy như tiếng này máy báo một dung thì mình sẽ đánh lẻ được chưa rất là đơn giản anh em chỉ cần là cảm nhận qua cục dung thôi cứ dùng một đánh lẻ dùng hai đánh tử và không dùng đánh sấp đôi như tiếng này thì nó dùng một dung sau đó lại giật thêm một cái nữa nếu như anh em tinh ý thì anh em có thể đánh vào lẻ còn nếu mà anh em cảm thấy lo lắng về lẻ không chính xác thì anh em có thể lót vị tứ tử nữa nhưng mà bà tôi thì vẫn đánh lẻ này mà lẻ này đúng không tại vì dung thứ hai nó bị giật một cái thì mình có thể lót vị tứ tử nhưng mà thôi mình sẽ đánh lẻ tôi sóc kia thêm cho anh em xem sóc xong rồi đặt xuống này chờ báo kết quả này rồi vẫn tiếng lẻ nữa vẫn là một dung tiếng này thì chuẩn xác 100% luôn mà lẻ này đánh một tỷ và lẻ này ba đen này rất chuẩn xác anh ạ tôi phải sóc vào tư tử để cho nó hai dung để anh em cảm nhận đấy như tiếng này thì chỉ nó chỉ về để xuống mình để tầm khoảng 2 giây mà không cho nó dung gì cả thì anh em có thể tất tay đánh một sấp đôi mà sấp đôi này đấy sấp đôi này sóc tiếp với anh em xem này và ra tư tử để cho nó báo hai dung này như tiếng này mình chờ dung thì nó báo một dung thì chúng ta lại tiếp tục đánh lẻ chưa chưa có bán tư tử nào đây sóc này đặt xuống cảm nhận này nhịp rung này hai mình ngồi chờ hai giây mà chưa thấy nó báo thì anh em đánh được sấp đôi mở sấp đôi này đấy không rung đánh sấp đôi một rung đánh lẻ hai rung đánh tứ tử tiếng này lại một rung đánh lẻ này đấy vẫn là lẻ này vẫn chỉ có một rung thôi vẫn ba ba đen này đồ này rất là chuẩn xác và rất dễ chơi anh em là mới chơi vẫn có thể chơi được vẫn là một dung này không biết ba đen hay ba trắng là một dung này ba trắng này vừa nãy ba đen rồi ba trắng này đặt xuống này chờ tầm 2 giây máy báo về lẻ một dung mở một dung này vẫn chuẩn xác anh em chơi đồ này rất dễ nhá đấy cái này không dung này hai giây rồi chưa dung này mình ngồi chờ thêm một tí nữa xem nó có bị dung không nếu mà hai ba giây nó không dung thì chúng ta đánh sấp đôi đấy sấp đôi chuẩn xác đặt xuống này ok không dung này đánh vào không dung là sấp đôi này mở này đấy thì anh em nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0964 888 44 thì cái đồ này anh em đi chơi đấy tôi cầm lên mà nó không hề dung một tí nào luôn không hề dung nữa đấy, anh em nào muốn test đồ thì có thể đến bên xe với tỉnh hà nội hoặc là bên xe miền đông sài gòn test đồ trực tiếp sản phẩm này là mới ra nếu anh em đánh cái này thì ok tuyệt đối luôn test 2021 này thì anh em yên tâm là chiến thắng tuyệt đối cầm lên không dung nhá anh em phải đặt xuống nó mới dùng đấy đặt xuống nó mới dùng một phát để nó báo đặt xuống mới dùng nhá đây đấy đặt xuống nó mới dùng còn cầm lên nó lại không dùng nữa cái dòng máy là cải tiến rất là hiệu quả luôn đấy quân vị không tăng nhưng yêu cầu anh em đánh phải đúng khoảng cách trong trường hợp anh em đánh sai khoảng cách thì nó cũng vẫn không báo và thêm một điều đặc biệt nữa là cái này chạy bằng pin tiểu thì anh em biết rồi đúng không đây cái này chạy bằng pin tiểu này thì anh em biết rồi và cái cái này thì nó sẽ chạy bằng cái sạc sạc này anh em sạc này nó có cục pin này cục pin này anh em dùng sạc này cái sạc này nó sẽ là sạc không dây anh em chỉ cần cắm điện vào đây đấy đồ này tôi hướng dẫn anh em rất chi tiết luôn cắm điện và anh em đặt tới đây là tự khắc nó vào pin anh em sạc rất là đơn giản đúng không ạ chúng ta đặt vào cái là pin nó vào luôn đấy là cách đưa tất cả là bộ này thì nó sẽ gồm là một một cái dây sạc này một củ sạc này một cái máy máy quét quân vị chống dung nhiễu và một tần đấy là ưu điểm là chống dung nhiễu và một tần đấy anh em sạc thì đặt cái này thôi và cái này là cùng dung kết nối với tắt mở nguồn luôn chúng ta có thể lắp vào đây và tắt mở nguồn trực tiếp luôn thì đấy là những cái ưu điểm mà nó cải tiến ở cái sản phẩm mới này anh em thấy chưa như này mình vẫn chưa chưa chưa tắt đi này và tôi sẽ lắp pin rồi tôi tắt sản phẩm đi thì anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp số này nhá anh em đặt hàng nhanh tay sản phẩm mới chỉ về tầm 20 gái thôi đấy thì hay bán hết 20 cái này thì chúng tôi sẽ nhập thêm để xem anh em phân tích và cũng như đánh giá về các sản phẩm này nếu anh em nào có câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video tôi sẽ trả lời tất cả các bình luận của anh em cũng như là hỗ trợ anh em chơi bằng cái đồ này trong dịp Tết này đấy anh em xem hết video nhớ nhấn đăng ký kênh để tôi cập nhật các cái đồ mới nhất chia sẻ cho anh em ok hẹn tất cả anh em các clip sau nhé cảm ơn anh em